Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ review cho cả nhà những nền đất tại khu công nghiệp Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Và hiện tại chúng ta đang nằm trên đường DT753 và đây là những cái nền đất mà mình muốn giới thiệu cho cả nhà ngày hôm nay. Và như chúng ta nhìn thấy, đây là những vị đất nằm trên mặt tiền đường DT753B thuộc Phú Riềng, Bình Phước. Những lô đất này có diện tích là 1.000 m2 nằm cạnh ngay khu công nghiệp Phú Riềng và Đồng Phú từ vị trí đất chúng ta có thể di chuyển ra đường DT741 chỉ tầm khoảng 1 km đến tầm khoảng là 1,5 km. Quý khách hàng có nhu cầu đầu tư đất tại đây thì hãy liên hệ ngay cho mình theo số điện thoại 0972 332 894. Và cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Toàn Thịnh Phát ạ. À.